đẹp quá Bố nó bắt tay nhìn nhá Anh ơi anh đang đi nào Đây rồi Bố cho con bức tranh nhá Con ở nhà ngoan Bố vâng làm thì bố về nhá Cà bức tranh bé tí, xấu mù, bố chỉ còn viết to bằng cả cái bàn bố trời ơi, bức tranh gì mà nhỏ mà xấu thế Bố em còn viết to bằng cái ô tô cơ Bố chỉ còn viết to bằng cả cái nhà cơ Em viết to bằng cả cái chợ ừ, Nói phép, nói phép गरीब है chắc vào ăn cùng đi cùng nhá